Kính thưa quý vị, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, là mùa của những yêu thương. Mùa xuân không lạnh lẽo, giá rét như mùa đông, không nóng bức, chói trang như mùa hè, cũng không buồn man mác, khô hanh như mùa thu. Khi nhắc đến mùa xuân, chúng ta sẽ nhớ ngay đến những hình ảnh lứa đôi hạnh phúc. Và ở phần tiếp theo của chương trình hôm nay, xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục đắm mình trong không gian âm nhạc của những khúc tình ca sôi động. Xuân trên đèo mây sáng tác Vũ Ngọc Đảm, ca sĩ Đặng Hồng Nhung gửi tặng quý vị và các bạn. cuốn lượn vòng quanh quanh trong sắc xuân hương trời những ngọn núi nâng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng xuân tràn dâng ngất ngây như thơm ngọt ngào tiếng suối dọc rách chim hót vang ngắm hoa ban nở trắng lưng đèo điệu xe hoa chờ tình nhớ anh đường tây bắc quanh quanh tràn mây